Nắng vừa tàn gió thu ngang qua Trong danh lam mưa bồi rơi Vượt qua những con co giao gươm coi lửa vốt bay Những quần hùng bước qua giang dân Để rồi nóng trọn đất trời Nhiều xuân thu chia cắt bao xuân thu ta biệt ly Địch vây quanh tạo ông bao nhiêu bi thương khi lòng chẳng khắp Cầm dịu đối âm cùng với trăng một đi cũng không quay về không ngày chỉ rõ xưa nhìn tên bấy đêm đêm ra sông bao tăng thương ngàn trùng kia giờ thì rung động đất trời vì ta cứ vung thương ngạo nghễ như anh hùng mong phân tranh trong qua trường thương vẫn vương một đời nhìn theo trăng sáng một hồi mình ta cưỡi trên lưng ngựa bước qua sơn hà không mang tử sinh một cơn gió qua vạn dặm đường xa xăm cát vàng bay cười vui mãi ôn sự xanh chuyện xưa ai còn nhớ